phần thưởng mà lớn nhất mà ban lãnh đạo công ty muốn dành cho tất cả các anh chị đó là những thông tin những lời cam kết thể hiện tinh thần trách nhiệm của ban lãnh đạo công ty đối với tất cả các anh chị em tôi nghĩ đấy là cái mà phần thưởng lớn nhất mà các anh chị muốn đón nhận trong cái buổi họp trong buổi sáng ngày hôm nay đúng không ạ và các anh chị biết không ạ vừa rồi cái phần chơi nho nhỏ của anh trọng ấy thì mặc dù là trò chơi nhưng mà thể hiện một cái tinh thần đoàn kết của chúng ta chúng ta muốn nhận được cái gì lớn lao thì chúng ta phải cho đi và chúng ta phải biết tức là nếu như một ngày nào đó chúng ta muốn thành công được trong năm trước mắt thì nhất định là tất cả các thị trường trên toàn quốc các anh chị phải thuộc tên nhớ thị trường và không những thế là các anh chị phải có số điện thoại và tôi nghĩ là trong buổi sáng ngày hôm nay những ai chưa có số điện thoại của nhau thì mọi người có thể giao lưu kết nối vì chúng ta cho toàn quốc và toàn quốc cho chúng ta và một tràng pháo tay nữa dành cho một trong những thị trường đến xa nhất bay về đây chúng ta để họp và lần đầu tiên được họp với tư cách là phụ nữ cấp tỉnh là em thủy đến từ nha trang em thủy đứng dậy đúng không ạ à, em thủy ra ngoài à, em thủy là một trong những nhà phân phối rất đặc biệt đó là mối quan hệ làm du lịch với lại ờ, bản thân em tùng và khi mà rất nhiều lần mời chào và muốn em thủy làm ra chú mắt thì em thủy đều bận rộn với công việc làm du lịch nhưng mà covid ập đến và em thủy đã nhìn nhận các cơ hội và bây giờ là nha trang là một trong những thị trường thị trường cũng rất là tốc độ phát triển ổn định và tăng trưởng rất là cao người thứ hai em tùng muốn ờ, giới thiệu đó là anh tiến đến từ đà nẵng bay đi bay lại trong một tuần là hai lần ra đây à, anh tiến như vậy ạ là một trong những người là một trong những người doanh nhân à, anh có ba bất động sản ba tòa nhà ở đà nẵng trong trung tâm thành phố đà nẵng cho thuê và vợ chồng rất là thành đạt à, em tùng được biết là cái tài sản mà nhìn thấy trước mắt cũng là rất nhiều tỷ đúng không ạ rất thành đạt nhưng mà khi nhìn ra cơ hội thì anh kiến cũng rất là nỗ lực và thể hiện tinh thần trách nhiệm và đánh giá cao cái cơ hội kinh doanh này người thứ ba nữa là chị hiền hôm qua cũng bay ra đây mặc dù là nửa ngày đi dạy nửa ngày làm ra trung bắc nhưng mà hiện nay thị trường nghệ an đang dẫn đầu toàn quốc về một mặt chị hiền có thể đứng dậy đúng không ạ à, càng ngày càng trẻ càng đẹp và càng thể hiện một uh, tư cách của những người doanh nhân đúng không ạ và đặc biệt là tất cả các anh chị lãnh đạo có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay mặc dù thời gian này chúng ta đang trong giai đoạn nghỉ tết dương lịch và một cái thời tiết cũng rất là khắc nghiệt rất là lạnh nhưng các anh chị cũng đều có mặt ở đây đây chính là thể hiện tinh thần trách nhiệm thể hiện tinh thần cao và tôn trọng cái cơ hội kinh doanh này chính vì lẽ đó ban chống bắc việt nam cùng với ban lãnh đạo vô cùng uh, ờ, cảm kích hạnh phúc và mong muốn rằng cái tình cảm đó cái cái tình cảm của mọi người dành cho Nam Trung Việt Nam thì chúng tôi sẽ chắc chắn rằng chúng tôi sẽ phải làm thế nào để xứng đáng trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cùng chia sẻ uh, mấy lý do mà đến ngày hôm nay Nam Trung Việt Nam đã phát triển hình thành và bền vững à, mọi người biết không ạ cách đây khoảng độ tầm gần 2 năm khi Nam Trung Việt Nam ra mắt thị trường từ tháng 3 năm 2019 thì chính cái nơi đây chính cái nơi đây có chị Hà và chị Hà là người chứng kiến hồi đó thì chưa có thầy Bính chưa có anh Vinh chỉ có em cùng anh anh Hà thôi lúc với là có, có anh Hoàn anh Bách phó tổng miền Trung chưa có thì uh, ra mắt sản phẩm Nam Trung Bắc Baby tại nơi đây lúc đó Nam Trung Bắc Việt Nam chỉ có khoảng độ 16 nhà phân phối chưa có cấp tỉnh tức là nhà phân phối ký hợp đồng với công ty và lúc đó thì chia sẻ với lại 100 người em cùng anh Hà chia sẻ với 100 người thì chỉ có một hai người tin tưởng và chấp nhận và không phản đối na chi mắc à, phần lớn là mọi người vẫn còn hoài nghi và sau 2 năm thì na chi mắc Việt Nam đã có đến gần 1.000 hợp đồng được ký bao gồm cả nhà phân phối cấp tỉnh nhà phân phối cấp huyện và nhà phân phối cấp xã và em cũng tin tưởng rằng sau 1 2 năm nữa thì chắc chắn sẽ không còn hợp đồng của na chi mắc ký với các nhà phân phối nữa bởi vì na chi mắc Việt Nam định hướng ký phân phối theo kiểu dạng độc quyền và chuyển nhượng thị trường cho nên là cái hợp đồng đó chỉ có hạn và chúng ta ở đây ngày hôm nay là chiếm 2 phần 3 thị phần của đất nước mà người phải tin tưởng điều đó và hôm nay thì đang trong mắc việt miền Nam thì không có mặt trong cái chương trình này vì vị trí địa lý vì điều kiện nhưng các anh chị lãnh đạo cũng đang xem chúng ta đang họp trực tuyến và ngày 22 này tới đây thì na Trung Bắc miền Nam sẽ có khoảng gần 100 anh chị nhà phân phối cấp phường, cấp quận, cấp huyện và cấp tỉnh sẽ bay ra đây họp với chúng ta về một cái sự kiện vô cùng đặc biệt mà hiện nay ban lãnh đạo công ty cùng với tất cả các anh em tổ chức sự kiện đang làm thế nào mà sẽ tổ chức một cái chương trình thực sự là ý nghĩa nhất, giá trị nhất, đặc biệt nhất và quan trọng rằng là ấn tượng nhất để cho tất cả các chị nhà phân phối trước mắt là sẽ có một đêm gala thực sự là để cho chúng ta lắng động thứ hai là chúng ta sẽ nhìn được ra cái kế hoạch tầm nhìn của Nationalbox Việt Nam trong những năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2021. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em Tùng cũng uh, xin uh, ghi nhận đó là cái tinh thần trách nhiệm của các anh chị nhà phân phối cấp tỉnh. Em Tùng chia sẻ một số quan điểm. Thứ nhất là trong thời gian vừa qua qua quan sát từ ban lãnh đạo công ty vô cùng ghi nhận các anh chị em lãnh đạo cấp tỉnh đã vô cùng đầu tư phối hợp với lại tổng công ty trong mắt Việt Nam cả về nhân lực cả về thời gian thậm chí cả về tài chính để giúp cho hệ thống của mình tại thị trường đó phát triển không màng uh, về thu chi có thể là thiệt thòi về phần tài chính nhưng các anh chị cũng đã liên tiếp cùng với tổng công ty Đa Trung Bắc Việt Nam đầu tư về tài chính đầu tư về con người đầu tư về thời gian uh, em dùng cho một ví dụ ví dụ như ở đây có vợ chồng em nghiêm mại khi mà gặp nhà phân phối cô Nga là rất là tiềm năng và muốn đầu tư một cái showroom rất là đẹp và mức chi phí rất là cao nhưng ngay lập tức thì có cái phương án với tổng công ty là tổng công ty cùng với tổng vùng cùng với người bảo trợ đã cùng chia sẻ cái cái cái sự đầu tư về cơ sở vật chất cho thị trường của mình đây chính là một cái văn hóa của Nam Trung Bắc tức là chúng ta cùng chung phát triển để cùng chung đầu tư và cùng chung những cái chi phí à, thứ hai là chị Hiền à, khi mà đề xuất để hỗ trợ các nhà phân phối uh, cấp huyện về chi phí về tri ân về khuyến mại thì ngay lập tức thì chị Hiền cũng sẵn sàng và tất cả các chị nhà phân phối ở đây thì em Tùng được thấy là các anh chị lãnh đạo báo cáo về là luôn luôn sẵn sàng đồng hành chia sẻ cùng với công ty Nachimax Việt Nam để hướng tới một cái thị trường hướng tới một cái thương hiệu lớn mạnh đó là cái tinh thần trách nhiệm rất là cao em Tùng vô cùng uh, ghi nhận và trân trọng và mong muốn điều đó sẽ được tiếp tục phát triển trong những tháng tiếp theo mời thể cho một tràng vỗ tay không ạ cái điều quan trọng nhất là trong thời gian vừa qua thì ờ, ngoài sự nỗ lực của lãnh đạo công ty ngoài sự nỗ lực của các anh chị em nhà phân phối thì chúng ta không thể không kể đến sự nỗ lực sự đầu tư sự cống hiến miệt mài nghiên cứu và đưa ra những ý tưởng những cái phương pháp tốt nhất để hỗ trợ anh phân phối đó là team marketing đúng không ạ à, em Việt là giám đốc marketing của Việt Nam cùng với lại em Mai cố vấn cùng với một team rất là chuyên nghiệp nhưng mà trong thời gian vừa qua các anh chị đã cảm nhận được rằng Nam Trung Quốc Việt Nam đã đã đầu tư về tài chính, về con người, về ý tưởng, về truyền thông để có một cái thương hiệu, để có những cái chương trình để giúp các anh chị nhà phân phối có cơ hội được tiếp cận thị trường, có cơ hội được hỗ trợ và tri ân các khách hàng của mình. Đó là những cái mà Nam Trung Quốc làm được trong thời gian vừa qua và chúng tôi cũng đang tiếp tục đầu tư và ngồi với lại đội ngũ marketing làm thế nào mà năm 2021 chúng ta sẽ có thể phủ sóng trên tất cả các kênh truyền thông như truyền hình, báo chí, fanpage, facebook và đặc biệt là chương trình về offline làm thế nào mà tất cả người dân Việt Nam có thể tiếp cận được thương hiệu Trung Max đó là đi marketing phải làm được điều đó vì lát nữa thôi thì ờ, phần báo cáo của em Việt và đội ngũ marketing cũng sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị ngoài ra thì cũng báo cáo các anh chị một tin vui là khi sự phối hợp nhuần nhuyễn với marketing và ban đạo và phòng kinh doanh thì trong thời gian vừa qua từ tháng 1 đến tháng 12 Đa chứng Bắc Việt Nam của chúng ta đã tăng trưởng 130% so với tháng trước tức là tháng 12 chúng ta tăng trưởng 130% so với tháng 11 mà trong trong cái thời gian tháng 12 này chúng ta có rất nhiều việc phải làm nhưng mà điều đó minh chứng cho sự phát triển bền vững cho sự tăng trưởng ổn định của Nam Trung Bắc Việt Nam trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn đặc biệt là trong đại dịch Covid ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và cái sản phẩm ngành dinh dưỡng nói riêng nhưng đã trong mắt Việt Nam liên tiếp tăng trưởng. Chính vì đó chúng ta càng khẳng định rằng thị trường của chúng ta chắc chắn rằng một ngày không xa cũng sẽ dần dần đi lên và chúng ta trở thành một cái thương hiệu đại chúng và thương hiệu của quốc gia. Và uh, trong thời gian sắp tới thì Nam Bắc Việt Nam cùng với lại ban giám đốc cũng đang nghiên cứu những cái đề án uh, phân khúc thị trường làm thế nào mà chúng ta sẽ ổn định hơn, phát triển hơn và đại trà hơn thì cái phần này thì chắc chắn là tổng giám đốc Nguyễn Văn Hà cũng sẽ chia sẻ sâu hơn với tất cả chúng ta chính vì điều đó là các chú bác Việt Nam trong gần 2 năm vừa qua chúng ta đã tìm ra được đường đi chuẩn nhất những cái phương pháp kinh doanh ổn định nhất hợp lý nhất tại thị trường Việt Nam và đặc biệt là chắc chắn rằng trong một thời gian ngắn thôi rất ngắn thôi chúng ta đã tìm ra được sản phẩm mũi nhọn của thị trường khoan sâu vào thị trường và chắc chắn rằng sản phẩm này em tôi khẳng định rằng cả kể chúng ta kinh doanh theo cách truyền thống thông thường giống như các tập đoàn các đã làm chúng ta cũng chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một độ phủ rất là lớn và cái thị trường này chắc chắn sẽ đón nhận một cách rất là nhanh chóng và cái thông tin này cũng sẽ được bật mí vào ngày 24 tháng 1 này do thầy Phạm Anh Bính cũng sẽ là người trả lời cho tất cả các anh chị biết rằng chúng ta sẽ làm gì với sản phẩm mới đầu năm 2021 và đặc biệt là uh, năm nay thì là chúng Việt Nam cũng đã nhìn ra được cái cái cái gì cần phải làm hỗ trợ thị trường trước đây các anh chị biết là nam bắc việt nam phân thành ba ba phó tổng ở miền nam đó là phó tổng lê văn tứ miền trung là anh phạm bách và miền bắc là anh phùng minh sơn nhưng mà các anh chị biết rằng nếu mà tốc độ các anh chị nhà phân phối cấp tỉnh các đại lý mà tương tác với các phó tổng và hiện nay nam trong bắc việt nam từ tổng giám đốc nguyễn văn hà cho tất cả các phó tổng cho tất cả các cố vấn à, các giám đốc anh trọng anh quân là hiện nay nam trong bắc việt nam đã chia thành các giám sát vùng các anh chị được quan tâm hơn được chăm sóc hơn và được uh, trao đổi nhiều hơn bởi các giám sát và các giám sát cùng có trách nhiệm báo cáo các phó tổng và phó tổng sẽ báo cáo tổng giám đốc và tổng giám đốc sẽ báo cáo hội đội quản trị và đây chính là một cái mà Đa Trung mắt Việt Nam đã thay đổi cái phương hướng đó là hỗ trợ các chị nhóm vốn đó là cái điều mà Đa Trung mắt Việt Nam đang định hướng đến thị trường đó là phải làm thế nào mà hỗ trợ anh chị một cách tối đa nhất cái thứ hai hiện nay Đa Trung mắt Việt Nam đang mở rộng về cái tinh thần dân chủ cho các anh chị nhà phân phối cấp tỉnh tức là các anh chị có quyền đề xuất về tài chính về con người về thị trường về hội thảo về home meeting về các chương trình ờ, đặc biệt như vào các bệnh viện thì các anh chị có quyền đề xuất ví dụ là uh, chị Hiền muốn làm một cái chương trình hội thảo tại bệnh viện A và với mức đầu tư vào bệnh viện A là gì ạ? À? Bao gồm chi phí ngoại giao, bao gồm chi phí hội thảo, bao gồm chi phí trải nghiệm sản phẩm. Tổng dự kiến là số tiền ở đây là muốn mong muốn ban lãnh đạo công ty hỗ trợ thì hiện nay đến 30% nhà phân phối cấp tỉnh đã tương tác với công ty và đã xin được một cái phần kinh phí để duy trì công hoạt động của mình đó là cái điều mà các chị nhà phân phối đang tương tác rất là tốt với lại tổng công ty và anh Tùng phát hiện ra một điều rằng ai nhà phân phối nào là người thường xuyên tương tác nhất là người thường xuyên trao đổi nhất với lãnh đạo thì cái thị trường đó là thị trường đang phát triển tốt nhất và hiện nay thị trường Thái Nguyên cũng đang trên đà phát triển thị trường Nghệ An đang dần ổn định thị trường Đà Nẵng mới nhưng mà cũng đang hình thành đúng không và đấy là những cái tín hiệu rất là vui khi mà ban hệ công ty đang nghĩ rằng đang đi đúng hướng nhất phù hợp nhất để hỗ trợ các chị phân phối cũng như uh, hiện nay thì những cái công cụ marketing của Datamark Việt Nam đang đưa ra của đội team marketing thì các anh chị đang tận dụng nhiều nhất từ cốc này từ quần áo này từ mũ nón này từ mũ bảo hiểm này thì các anh chị đang đang gì đang phối hợp với đội marketing để đưa sản phẩm vào thị trường để chia với khách hàng cũng cũng rất là hợp lý đó đó là những cái mà chúng ta đang đang làm rất tốt và thêm một cái điều nữa là hiện nay các chị biết các bạn trong Bắc Việt Nam đang tiếp tục tuyển dụng nhân sự cấp cao cho trong Bắc Việt Nam đặc biệt là bộ phận marketing và đặc biệt là bộ phận quản lý thì mục tiêu của trong Bắc Việt Nam là hệ thống nhân sự hỗ trợ trong phân phối sẽ sẽ lớn hơn nữa để có đủ nhân nhân lực để giúp tất cả anh chị và đầu tư thêm nhiều tài chính về bộ phận marketing để giúp cho cái thương hiệu đa châu bắc của chúng ta càng trở lên phát triển và cái buổi sáng ngày hôm nay cái mấu chốt cuối cùng em cùng đứng đến đây muốn chia sẻ các anh chị từ ban lãnh đạo công ty từ tổng công ty từ tất cả các anh chị phân phố tất cả chúng ta muốn thành công lớn được thì chúng ta phải đoàn kết phải đồng lòng và chúng ta phải cùng chung mục tiêu nếu như tổng công ty anh chị em lãnh đạo mà mục tiêu rất là lớn nhưng ở bên dưới các chị nhà phân phối không tương tác không phối hợp thì chắc chắn rằng không có cách nào giúp các anh chị được những thị trường nào mà cùng chung mục tiêu với ban lãnh đạo cùng áp lực cùng trách nhiệm thì chắc chắn là thị trường có thành công và điều hôm nay thì lát nữa chị nhờ chị Lan em Tùng hôm nay có một cái cái sự cam kết nho nhỏ tức là em Tùng làm ra một cái bảng mục tiêu và hôm nay chính thức cái bảng mục tiêu đó cũng phát cho tất cả các anh chị nhà phân phối có mặt trong buổi sáng nay mọi người có thể viết mục tiêu của mình vào một cái bảng mà em Tùng phát và em, riêng cái mục tiêu này em dùng sẽ là người giữ và đặt vào một cái kết mà không có một kẻ trộm nào có thể lấy được và hết tháng 1 này em dùng sẽ nhìn vào mục tiêu đó và chúng ta sẽ gặp nhau và sau buổi họp tiếp của cái tháng tiếp theo là xem ai hoàn thành mục tiêu đó chắc chắn là có thưởng có phạt đúng không và rất là mong muốn là chị Lan sẽ hỗ trợ vậy thì em dùng nói nhỏ một chút về mục tiêu ạ mục tiêu là gì mục tiêu là cái mà chúng ta muốn hướng đến và cái chúng ta không đạt được vậy thì để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó thì chúng ta phải hiểu chúng ta phải biết cách xác lập mục tiêu các anh chị xác lập mục tiêu là cho chúng ta không phải cho thị trường bên cạnh cũng giống như bây giờ thị trường mới như là anh Quang là thị trường Nam Định các anh anh Quang không thể đặt mục tiêu giống như chị Hiền được cũng không thể như là anh Nghiêm được và chúng ta đặt mục tiêu cho chính chúng ta và chúng ta phải đặt mục tiêu là phù hợp với hoàn cảnh phù hợp với lại cái điều kiện cá nhân của chúng ta cho nên là cái phần mục tiêu này em tôi muốn là tất cả chúng ta hãy nghĩ thật kỹ trong buổi sáng ngày hôm nay không cần phải viết vội chúng ta có thể nghĩ một tiếng hai tiếng ba tiếng bốn tiếng và phần mục tiêu này sẽ được thu lại sau cái buổi trưa ngày hôm nay và em tôi hy vọng rằng chúng ta nếu như đồng lòng về mục tiêu thì chắc chắn rằng thương hiệu Đa Trung Bắc doanh số của Đa Trung Bắc sẽ càng ngày càng phát triển đó là cái mà từng mong muốn rằng trong buổi sáng hôm nay tất cả anh chị em chúng ta đoàn kết hợp tác cùng phát triển và cái mấu chốt là gì ạ mấu chốt trong buổi sáng ngày hôm nay tất cả các anh chị phải có số điện thoại của nhau và tất cả chúng ta phải là một nhà và chúng ta phải chia sẻ những bí quyết bí quyết thành công và cả bí quyết thất bại có được không ạ chúng ta không chúng ta không chỉ chia sẻ bí quyết thành công mà chúng ta phải chia sẻ những bí quyết mà chúng ta chưa thành công và cái chương trình đấy thì trong cái bữa trưa ngày hôm nay giao lưu thì em tùng rất là hy vọng các anh chị nhà phân phối những ai đã làm mô hình nào thành công các anh chị có thể chia sẻ cho tất cả các nhà phân phối cấp tỉnh còn lại và các anh chị chia sẻ những cái bí quyết những cái mà các anh chị đã làm được để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau đó là mong muốn của anh Tùng trong những cái buổi họp như thế này một tháng sẽ là một lần và không biết nói gì hơn thì ờ, thay mặt cho tổng công ty thay mặt cho anh chị lãnh đạo hôm nay chúng ta là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 xin kính chúc tất cả các anh chị nhà phân phối có mặt tại đây cùng các anh chị nhà phân phối trên toàn quốc trong một năm mới sẽ dồi dào sức khỏe hạnh phúc thành công và chúc cho tất cả các anh em chúng ta một năm mới đại thắng Việt Nam châu Bắc và xin chúc cho tất cả các anh chị em sẽ có một thị trường phát triển mạnh mẽ vào năm mới và nhất định chúng ta sẽ tạo nên kỳ tích trong năm 2021 và Nam châu Bắc Việt Nam xin hứa và cam kết sẽ đồng hành với mục tiêu các anh chị sẽ đồng hành với lại tất cả những cái gì mà anh chị mong muốn tại thị trường Nam Trung Bắc ở trên địa bàn anh chị quản lý và chúc các anh chị sẽ có một uh, uh, cái Tết dương lịch thực sự là vui vẻ hân hoan và chúc cho cái sự kiện buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta được diễn ra thành công tốt đẹp xin cảm ơn à.